chuyện tình ngày nào với mình dạng dỡ đôi dòng lệ tuôn kỷ niệm nào chợt về làm rồi chiều nào tình cờ trở về

rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán dưa bên bờ hồ khơi vết thương lòng những ngày đầu gặp nhau nguyện nỗi lòng này ai biết đến bao giờ